sẽ đi à, review cho các bạn một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở à, Bến Tre đó là Cồn Phụng và tham quan khu di tích là đảo Dừa thì à, các bạn theo dõi nha mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái địa điểm ở đây thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km 70 80 km này các bạn xuôi về hướng về miền Tây á, thì khi các bạn tới ngã ba Trung Lương thì các bạn quẹo vào thành phố Mỹ Tho thì cặp ở bên sông Tiền của mình thì có một cái ờ, bốn cái cồn đó là cồn Long, Lân, Quy, Phụng thì cái cồn Phụng á trước đây nó có tên tên là cồn Tân Vinh về sau thì nó còn được gọi tên khác nữa là cồn của cụ lao đạo dừa tại vì có ông đạo dừa bên đây có rất là nhiều cái ờ, khu du lịch ở đây như trước mắt các bạn đó là khu du lịch làng bè thì à, rất là nhiều à, những cái à, hoạt động vui chơi ở trong cái làng bè này hôm nay mình covid cho nên phải đeo khẩu trang nha mọi người thì ban đầu còn phụng chỉ là một cái cồn nhỏ nổi ở giữa sông giữa sông ở kế bên thành phố mỹ tho vào những năm 1930 với diện tích khoảng 20 mẫu 20 hecta đó nhưng do lượng phù sa bồi đắp mỗi năm thêm lớn cho nên hiện tại bây giờ nó đã lên 50 mẫu rồi 50 hecta rồi đây là một trong bốn vòng nằm trên đoạn sông thì à, chỗ này á, thì có một cái à, giáo phái rất là lạ ở hồi trước nha các bạn đó là đạo dừa thì trong khu lao này á, thì mọi người à, mọi người trồng cây ăn trái nè có mít nghệ bưởi cam xoài rất là nhiều họ rất là khéo tay trong việc à, chế tác những cái đồ vật dụng từ dừa dụng kẹo dừa và những cái đồ trang trí trước ngày giải phóng á, cũng chính cái cồn phụng này đã khai sinh ra một cái tôn giáo ờ, rất là kỳ quặc thì mình nói kỳ quặc thì chút xíu nếu mà ai theo dõi thì mình sẽ hướng dẫn nè cái tôn giáo kỳ quặc nhất ở miền Nam gọi là đạo dừa thì cái tên đạo dừa nó có hai cái ý nghĩa là trước mọi người mà có coi uh, qua rồi á thì ở miền Tây ở Bến Tre nổi tiếng nhất là dừa đúng không thì cái đạo dừa này cũng bắt nguồn từ đó mà ra và nó có hai cái ý nghĩa thì chút xíu cái chị à, hướng dẫn viên sẽ nói cho mình chi tiết hơn thì mình nói sơ qua cái phần của cái cái cái, cái, cái à, tiểu sử ông đạo dừa này nè thì ông đạo dừa này á là ông là tên là Nguyễn Thành Nam là ổng là giáo chủ giáo chủ của cái đạo này thì mình những cái người lớn tuổi người ta hay kể lại á là cái đạo dừa này hồi trước cái lúc đó là đã hay trốn lính ở đó là 2 phần 3 trong số của 4.000 tín đồ của ông Nguyễn Thành Nam của ông Đạo Dừa là thanh niên ở cái độ tuổi ờ, đi lính nhưng mà người ta đi qua đây người ta trốn trốn quân dịch nha các bạn là lúc đó là của chế độ ờ, ờ, đệ nhất cộng hòa đó là khi mà ai theo đạo thì sẽ không đi lính cho nên người ta sẽ đi qua đây người ta đi lính thì trong trốn lính đó họ gia nhập cái đạo dừa mặc quần áo nâu mà tóc thì búi tó hàng ngày ngồi trên sân ờ, chính rồng để nghe em đạo dừa thiết giảng thì ngày xưa ông đạo dừa rất là giàu một thời có một thời ờ, là ổng ờ, chở cả ghe chiếc ghe các bạn là chở tiền lên thành phố để mà ứng cử tổng thống Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa thì tại sao vậy là những người mà con nhà giàu á người ta tới tuổi cũng phải đi lính là người ta gia nhập vô cái cái đạo dừa của ông người ta qua đây người ta ở thì gia đình người ta có điều kiện mà người ta đem qua người ta chở tiền bạc là mắm muối qua người ta để uh, hỗ trợ thành ra cơ ngơi của ông rất là giàu thì sau nhiều lần người ta biết ở đó là cái uh, chỗ trốn lính đó, thì quân cảnh sát người ta cũng ập vào để mà bắt thì thường thì bắt rất là ít tại vì cái cào đảo dừa này nó nằm tách biệt ở giữa sông mà thì mình tàu thuyền tới thì người ta đã thấy rồi tới đầu này người ta chỉ trốn đầu kia à, cho nên rất là khó thì đây là cái à, cái đường đi lên cái bến đi lên của cái đào dừa thì hồi nãy mình đi đó là mình đi từ à, ở bến tre đi qua mình đi, đi ở cái à, bến đình là tạo nó sẽ đón mình đi khoảng 15 phút trên sông và tới cái bến của còn phụng xong rồi cứ nửa tiếng thì nó sẽ có một cái chuyến chở mình về thì ai muốn về giờ nào á, thì cứ đợi tới giờ đó thì sẽ ra nó chở mình về chỗ cũ mình lấy xe mình đi về thì mọi người theo dõi nha theo dõi coi mình à, hôm nay mình sẽ đi trong cái chỗ này hôm nay mình sẽ dẫn hướng dẫn mẹ mình với con mình đi vô đây thì vé tham quan cũng là 20 ngàn chú mấy bạn á, là cái đường đi vào cái à, khu di tích của ông đạo dừa ở đây, có một cái quần thể nha các bạn là có khu vui chơi nè có khu di tích nè và mình đi lúc này á, là ngay cái dịp uh, mùng 7 Tết ngay cái thời gian này á, là có một cái đoàn à, có hội quán cá mát xa chân nói chung là có rất là nhiều cái cái uh, loại hình phục vụ người du lịch ở đây mình đi thời điểm này có một cái đồ hội chợ nó đang ờ, ở đây cho nên là à, sẽ rất là nhiều cái cái cái cái à, địa địa cái, cái, à, cái loại hình vui chơi ở ở chỗ cái chỗ này đó như nãy mình nói đây là cái trên cái con sông nó có còn long còn quy là còn quy nè còn tân long nè là còn long các bạn còn phụng nè còn thế sơn có nghĩa là còn long nghĩa là long lăng quy phụng đó đó là bốn cái trên à, hạ nguồn của sông Mekong à, hay người ta còn gọi nó là sông Cửu Long nơi đây thì được trang trí như một cái cái kiểu kiến trúc nó là hỗn hợp vừa có đạo qua à, cao đài có nè đạo phật có nè đạo thiên chúa giáo nói chung là nó hỗn hợp rất là nhiều đây là cổng như cổng những ngôi chùa các bạn thấy đó điêu chạm điêu khắc rất là tinh xảo đó là sân củ long sân chính con rồng chút xíu mình sẽ nói qua cái đó đây là một cái à, cái chum rất là xưa rất là cổ như là một cái nhân chứng lịch sử luôn đó các bạn à, in hình của ổng đó hình của ông Nguyễn Thành Nam ông đạo dừa đó cũng giống như chùa chén kiểu bạn người ta ốp cái chén kiểu vô trong này thì qua đây có người à, hướng dẫn nè có qua cụ phù tự xưng là thiên nhân giáo chủ thích hòa bình ông đang mang thánh giá của đạo thiên chúa xung quanh những cây bồ đề là của đạo phật xa xa những con đồng ngoài kia là của đạo cao đài là ông vừa kết hợp đạo này ông vừa kết hợp đạo khác để tạo ra một cái đạo là đạo vừa là vừa vừa phải phải nhưng mà người miền tây của mình đó là ông phờ làm giờ là đạo dừa người ta không đọc đạo vừa và một phần là do ông ăn dừa uống dừa ta gọi đạo dừa mình thấy là tự ông đạo dừa mà ông mặc cái áo vừa đây thật sự là đạo vừa ha rồi, cha đừng có bằng cái hướng này ra, con con sẽ theo cái hướng này luôn. Không là ba phải thôi. Thì mọi người cũng nghe đó cái đó là cái à, hướng dẫn của người ta là cái câu hỏi trả lời cho cái cái, cái thumbnail của mình luôn đây là sân cửu long sân cửu long trên này bao gồm chín con rồng là đại diện cho chín người vợ của ổng ổng chỉ có mò đầu tiên ổng cưới một cái bà vợ và có một sinh một đứa con gái đó là chín ờ, vợ chính của ổng còn sau này ờ, cái thời gian ông sẽ chính chính người vợ thì chính người vợ của ông là ông làm đại diện cho chính con rồng trên cái sân này ghê không vợ mà ông ông quy ra những con rồng luôn á thì cái sân này là nơi mà ông tập trung ờ, đệ tử của ông để mà ông thuyết giảng mỗi ngày mỗi ngày ông đều thuyết giảng trên cái sân này rất là xưa rồi nha các bạn ở đây có rất là lâu rồi từ ờ, hồi trước giải phóng tới giờ thì đi tới đây á lên trên đó ông ờ, cái ý nghĩ của ổng là ông lên trên đó ông diễn kiến với lại ngọc hoàng thượng đế rồi chúa rồi ờ, thần tiên gì đó nói chung là đạo này như nãy mọi người nói là đạo vừa vừa cũng được hay là người ta đọc vừa cũng được hay là vừa có cái này vừa có cái kia đủ hết á ông ông thợ tố lô xô hết vừa thiên chúa giáo vừa đạo giáo vừa cao đài rất là nhiều đạo nào cũng mấy á thì ông lên trên đó ông xin ý chỉ của những cái bề trên đó để ông xuống ông, ông à, <laughs> à phổ độ hậu à, cho người dân nghe rất là lạ cái câu mà tụng của ông cũng nghe lạ lắm các bạn đó là nam mô phật chúa cứu khổ cứu nạn amen là vừa có phật nè vừa có chúa nè vừa mô phật vừa amen cái chỗ ông ngồi nha ông nuôi một con chuột và một con mèo rồi ông nói là mèo và chuột là hai cái tính đối nghịch mà nhưng mà ông nói là vẫn có thể hòa hợp được với nhau cũng giống như những cái đạo của ông thì rõ ràng nếu mà mình nuôi từ nhỏ thì nó hòa hợp rồi còn mà mới bắt bỏ vô là con mèo nó chứ con chuột liền cái đó là chuyện bình thường mà cái cái chiêu trò này à, ông cũng đã bị ờ, chính quyền cũ hồi xưa người ta lật mặt rồi thì người ta ghép cho ông là bị bệnh tâm thần nha dạ các bạn à, cũng đưa cho ông vô bệnh viện à, trung tâm dưỡng trí của hồi xưa kia là bệnh viện tâm thần á à, của um, chợ quán hay biên hòa gì đó mình đọc có phớt qua vậy đó là đưa được liệt ổng vô là bị bệnh tâm thần ông cũng rất có nổi tiếng ở cái kêu là đạo bất tạo con đạo bất tạo con là như thế nào là khuyến khích trai gái không sinh con nữa không sinh con nữa thì kia nọ gì nhưng mà ông khuyến khích là như vậy đó à, người ta nói là ông mê tính dị đoan là như vậy tại vì ông nói là hai người ông để cho toàn bộ đệ tử của ông là nam nữ quả thần hết sinh sống như vậy đó mà nếu mà ai mà có thất tình lục dục hay là có này kia nọ gì đó thì ông sẽ xử tử ngay lập tức cho nên là cái quy định của ông là cái lực bất tạo con là như vậy nhưng cũng thời gian thì à, trong à, những cái bài báo người ta có nói á, là ông cũng có ở chung vài người ông cũng có vợ như nãy bạn thấy đó ông có chín người vợ rồi mà có một đứa con thì lúc đó là ổng chưa đắc đạo nha cũng chưa có tu đạo không có vợ nhiều nhưng sau này thì ủng hộ ra như vậy đó nhưng mà được chính quyền này kia nọ người ta uh, khuyến cáo là người ta nói là mê tín gì đoan cho nên là bắt ông thì sau khi giải phóng á ổng ờ, cũng còn hành đạo nữa nhưng mà cái chính quyền sau này á của như hiện giờ của mình á người ta gắt cao hơn người ta nghiêm cấm những cái phần ờ, cái tính dị đoan cho nên là ổng bị uh, bắt bị bắt và trong cái lúc mà giằng co nhau á ổng bị đệ tử ổng kéo ngã lúc đó ổng ổng có ổng già là như là ổng 82 83 tuổi á Ông bị đệ tử ông kéo ngã và ông đập đầu vô một cái vật cứng và bị chấn thương sọ não và ông chết. Thì ông không thể qua sống nổi được tại vì cơ bản là ông chỉ nói là ông chỉ ăn dừa, uống nước dừa. Không có ăn cái gì khác nhận trái cây thôi. Người của con người của ông chỉ có 30 kg thôi. Lúc mà cân được lúc mà gần ông chết á chỉ có 30 kg thôi. Cho nên ông không qua khỏi và ông ờ, chết năm 82 tuổi và đặc biệt cái nữa là ở bên bên bến tre quê ông có một cái chỗ mộ của ông chôn đứng ổng là chết chôn đứng nha các bạn đây là con cặp ngà voi lớn nhất ở ờ, Việt Nam là lúc đó ổng ngồi ở trên cái ờ, hai bên ngà voi này là ổng nói ổng là vua ghê không hồi xưa thì tự do muốn nói gì nói còn bây giờ lên tới cái chế đầu sao rồi nói một cái là chết thì ờ, mình cũng vừa giới, thiệu sơ lược các bạn về đạo dừa gói đậu dừa hay đậu vừa đó thì các bạn cũng tìm hiểu rồi cũng biết rồi ha thì bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái sản vật ở cái đây khu phức hợp nha các bạn đây là cái chỗ nấu ăn nè có rất là nhiều những món ăn ngon ở đây như cá tây tượng chiên xù nè tôm nè tôm nước dừa hấp này kia nọ có chung những món ăn ở đây ờ, theo cái kiểu của người miền tây rất là phong phú rất là đa dạng thì ngoài cái chỗ nấu ăn ra thì cũng có một cái những cái khu vui chơi đây là cái ờ, khu cho cá bú bình chép đàn cá chép ở đây ước tính người cũng nhiều con thì à, mỗi một cái bình ở giá 10 ngàn các bạn có thể cho những em bé những giờ là, là người ta quy hoạch những cái khu này là người ta làm du lịch nhưng mà hồi xưa ở đây là cái địa phận như là có cả sông phạm của đạo dừa mà không thể nào vô được chỉ người của ổng vô thôi cá ba đuôi nè không không cá ba đuôi đạo à, của ổng thôi chỉ trừ khi mà có chính quyền khi nào vô mới được người dân là không thể nào vô được trừ khi là vô để mà gia nhập cái đạo của ổng nó là hồi xưa rồi còn bây giờ là khác mở ra đấy đấy còn lại hai con dừa vô thì à, trong khu này cũng có trang trí một cái dài à, theo cái, cái lối kiến trúc của như người miền Tây và đặc biệt nữa là toàn bộ những cái vật dụng này đều làm bằng gỗ dừa hết tại vì quê hương Bến Tre là những xứ dừa là tồn Tre đây người ta cũng hay những cái à, đặc sản bên Tre là món đuông dừa chấm nước mắm có dịp nào mình sẽ thử nhưng mà thấy nó ghê quá không biết các bạn nào có ai đã từng ăn chưa nếu mà có ai ăn rồi thì comment dưới cho mình biết nha rồi à, khi nào mình về Bến Tre mình sẽ làm một clip ăn thử đây là những cái hình ảnh của di tích của đạo dừa hồi xưa hiện vật có một cái đàn gáo nè đàn tranh nè đàn kìm nè chắc mình nghĩ nó cũng làm từ à, vật liệu bằng bằng gáo dừa đó bằng vỏ dừa bằng cây dừa những đồ thủ công mỹ nghệ rất là đẹp cá sấu quá trời luôn thấy không rất là nhiều cá sấu được chuyển về nuôi để phục vụ cho du lịch rất là nhiều các bạn mình nghĩ nó hơi chật á cái chỗ này nhỏ quá mà nuôi rất là nhiều đây đây là những khách tham quan người ta mua gần câu ngồi câu cá sấu thì đa phần là những cái nội tạng của heo phục du lịch người ta thích tới người ta câu chơi như một cái cần câu giờ là 15 ngàn qua clip hôm nay thì mọi người cũng biết là cái đảo dừa nó xuất phát như thế nào và nó là dừa hay là vừa để mình biết chính xác để sau này mình nói chuyện với những người khác rồi chào mọi người nha